Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 6 ngày 29 tháng 10 năm 2021, tức ngày 24 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày canh tuất, tháng mậu tuất, năm tân sửu. Con giáp xung ngày canh tuất hôm nay là giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất. Con giáp xung tháng mậu tuất là canh thìn, bính thìn. Một, Tử vi tuổi Tý. Dưới tác động của thương quan nên dù mong muốn của người tuổi Tý là đạt được hiệu quả cao trong việc thì ngày hôm nay, bạn cũng sẽ có một ngày kiệt sức khi phải đối diện với những vấn đề hiện tại, lẫn những vấn đề còn tồn tại trong quá khứ mà bạn chưa giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên hãy cho mình thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, đừng vắt kiệt sức của bản thân nhé. Thủy, thổ sung khắc nhắc nhở bạn đang quá quan tâm tới cảm xúc người khác trên mức cần thiết và bỏ quên mất việc chăm sóc bản thân mình đấy. Sự thật là bạn càng đuổi theo họ thì càng chẳng mang lại lợi ích nào cho chuyện tình cảm hiện tại cả. Theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú thì khởi công trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gà, trốn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất. 2. Tử vi tuổi sửu. Hôm nay sự sáng tạo cộng thêm sự trợ giúp của chính ấn, chính là chìa khóa tuyệt vời cho người tuổi sửu ngày hôm nay. Hãy chia sẻ các ý tưởng thú vị, mà bạn ấp ủ tới mọi người và đón nhận sự đóng góp, bạn sẽ thấy những phần thưởng mà mình có được thật tuyệt vời đấy. Lời khuyên dành cho bạn ngày hôm nay là hãy lập kế hoạch một cách cụ thể trong mọi công việc bạn làm, thay vì trông chờ vào may mắn, bởi vì như thế bạn sẽ chỉ thất bại mà thôi. Khi bạn có kế hoạch cho riêng mình thì bạn sẽ chủ động trong mọi bước tiến và dễ dàng xoay chuyển tình huống khi đối diện với thử thách. Hôm nay liên quan đến những chuyến đi, có vì thể là vì mục đích công việc, Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý tới vấn đề sức khỏe, hãy lắng nghe những tín hiệu cơ thể mách bảo để biết bản thân đang gặp phải vấn đề gì nhé. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Tam hợp khiến người tuổi dần tự tin hơn với tình cảm hiện tại. Vấn đề liên quan tới tình cảm không hề là mối lo của bạn trong thời điểm này, vì bạn còn nhiều mối bận tâm khác. May mắn là mọi thứ vẫn đang ổn thỏa nên bạn không phải lo nghĩ quá nhiều. Thiên tài hỗ trợ cho nguồn lực tài chính dồi dào, để người tuổi dần có thể thực hiện mong muốn, đam mê của mình. Với sự giúp đỡ của mọi người, bạn phải tận dụng thật tốt, chứ nên lãng phí bất cứ thứ gì. Ngũ hành tương khắc nên dường như có điều gì đó đang ngăn bạn lại. Nên xem lại những sở thích của mình ngày hôm nay, liệu chúng có khoa học không, có thích hợp và tích cực không, hay chúng đang giữ chân bạn. Chính sự nỗ lực thay đổi bản thân mới giúp bạn có một ngày làm việc hiệu quả, như mong muốn đấy. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tị. 4. Tử vi tuổi mão Lục hợp giúp cho những nét tiêu cực trong tính cách của người tuổi mão sẽ được giảm dần. Nhờ đó mà mối quan hệ của bạn với mọi người trong thời gian này được cải thiện, tình cảm đôi lứa cũng nhờ đó mà tốt hơn lên. Người tuổi mão gặp may mắn trong ngày hôm nay về tiền bạc,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 Lục xung khiến người tuổi thìn nóng nảy và quyết liệt hơn. Bạn nên chiến đấu cho những gì mà mình tin tưởng thực sự. Vì thế, đây là ngày mà bạn cần phải học cách chấp nhận những điều không như ý. Hẳn nhiên tiếp nhận điều này không dễ dàng, nhưng đó là việc phải làm đấy. Thiên ấn mang tới sự sáng tạo cho con giáp tuổi thìn trong công việc. Bạn nên giữ gìn cẩn thận những thứ bạn có ngày hôm nay nhé. Chỉ cần lơ đễnh một chút là bạn có thể đánh mất chúng, và rồi vô cùng tiếc nuối đấy. Đừng vội vàng, hấp tấp, nên thận trọng trong mọi công việc thì hơn. Thổ khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh giảm sút một phần là do tác động bên ngoài, như thời tiết hay chất lượng không khí không đảm bảo. Bạn cũng nên học cách chăm sóc bản thân mình, đừng quá chủ quan với những dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt thường xuyên trong thời gian này. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Thiên quan dự báo, áp lực bởi những người xung quanh khiến cho con giáp tuổi tỵ bối rối và không tự tin đi con đường mà mình chọn hôm nay. Dường như bạn không biết phải bắt đầu từ đâu, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều của điều mà mọi người nói với bạn. Nên tĩnh trí lại để biết mình cần phải làm gì thì hơn. Hỏa, thổ tương sinh tốt cho việc cải thiện vấn đề liên quan tới tình cảm giữa bản mệnh và người ấy. Đây cũng là cơ hội để bạn hòa giải căng thẳng, mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn bè, ngày 29 tháng 10 năm 2021 là ngày Tam Nương Sát. Theo tử vi, ngày này được xem là ngày xấu, bản mệnh lưu ý rằng hôm nay không tốt cho việc khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tuất. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Tam hợp xuất hiện cho thấy đây là giai đoạn phù hợp để người tuổi Ngọ có thể chia sẻ với một nửa của mình nhiều điều trong cuộc sống, Thậm chí, có những vấn đề họ không hiểu nhưng sẵn sàng ủng hộ, cho dù bạn sau đó đổi ý họ cũng vui vẻ tiếp tục hỗ trợ nếu bạn cần. Dù có chính quan là trợ lực thì người tuổi ngọ cũng không được chủ quan. Bạn cần phải rõ ràng hơn một chút trong mọi vấn đề ngày hôm nay, ví dụ giao tiếp, giao dịch tiền bạc. Đây chính là động lực, là tiền đề cho những bước tiến của bạn trong tương lai, thay vì bất cứ sự ngại ngần nào đấy. Hỏa thổ tương sinh cho thấy kế hoạch cải thiện sức khỏe của bạn đang đi đúng hướng, Tuy nhiên, với thời tiết lạnh hơn thì bạn không cần phải dậy quá sớm đâu nhé. Bạn có thể thức dậy muộn hơn 15 đến 20 phút so với trước đây là được nhé. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, hợi. 8. Tử vi tuổi mùi Mùi thuất tương phá, khuyên tuổi mùi tốt nhất là hãy để mọi thứ diễn ra như nó vốn có nhé. Mọi nỗ lực của bạn ngày hôm nay có thể bị uổng phí, nếu bạn không nắm bắt đúng thời điểm và biết giữ lấy cơ hội thuộc về mình bản mệnh nên nhanh nhạy và tinh ý một chút nữa nhé. Người tuổi mùi đủ năng lực thực hiện mong muốn của mình với sự che chở của chính ấn. Sự tự tin chính là chìa khóa cho hôm nay, hãy luôn giữ tự tin bên mình nhé. Chỉ cần bạn vững vàng tiến lên trên con đường mình đi, bạn sẽ thấy kết quả thật tuyệt vời trong ngày hôm nay. Nếu bạn không tin vào chính mình, ai có thể giúp bạn chứ? Thổ khí vượng khuyên bản mệnh nên chăm sóc sức khỏe của bạn từ thể chất lẫn tinh thần. Hãy học cách giải tỏa hết những suy nghĩ tiêu cực của mình trong thời gian này để có được những giấc ngủ ngon bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. 9. Tử vi tuổi thân. Tam hội khuyến khích người tuổi thân nên gia tăng cuộc gặp gỡ, các tương tác và các giao kèo, ký kết quan trọng. Đừng để bạn bị đánh giá thấp hơn năng lực của chính bạn, dù vì bất cứ lý do gì, Hãy tự tin thể hiện mình và sẵn sàng cho thấy bạn không hề thua kém một chút nào. Đừng để sự ghen tị của những người xung quanh gây tác động tiêu cực đến tâm lý của bạn hôm nay dưới tác động của tỷ kiên nhé con giáp tuổi thân. Hãy tự hào về những gì mà bạn đã làm được suốt thời gian qua, bởi vì bạn đã rất nỗ lực để đạt được chúng, đúng không nào? Ngũ hành tương sinh cho thấy các mục tiêu liên quan tới sức khỏe của bạn đều đạt được. Ai tăng cân thì có được số cân như ý, ai muốn giảm cân, cũng có được điều mình mong muốn và cảm nhận rõ rằng cơ thể đang khỏe mạnh hơn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, ngọ. 10. Tử vi tuổi dậu. Tam hội khuyên người tuổi dậu nên tự tin xây dựng những kết nối mới mẻ ngày hôm nay bằng cách mở lòng mình ra và nở nụ cười ấm áp với mọi người nhé. Chính những điều đẹp đẽ mà bạn mang tới cho mọi người sẽ giúp bạn nhận được những giá trị tốt đẹp. Nếu con giáp tuổi dậu cảm thấy thế giới xung quanh không mang lại cho bạn bất cứ động lực, sức mạnh nào vì ảnh hưởng của kiếp tài thì bạn nên tìm lại sức mạnh của mình. Hãy tách mình ra khỏi ồn ào và hướng nội, nơi bạn tìm thấy sức mạnh, sự xoa dịu ngày hôm nay nhé. Ngũ hành tương sinh có thể là cơ hội để bản mệnh cải thiện vấn đề liên quan tới tiền nong, nếu ai đó giúp đỡ thì vui vẻ đón nhận. Bạn đừng quá nặng nề về việc mình có tự kiếm được tiền hay không vì đôi khi bạn nỗ lực nhưng kết quả đến muộn một chút mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, thân. 11. Tử vi tuổi tuất Dù người tuổi tuất mơ mộng rất nhiều, hy vọng rất nhiều với sự nâng đỡ của thiên ấn, nhưng bạn cũng phát hiện ra một thực tế của ngày hôm nay chính là nếu muốn đạt được điều gì đó thì bạn sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Đừng nản lòng vì điều đó. Hãy cố gắng để thể hiện bản thân tốt nhất, và thành quả sẽ khiến cho bạn mỉm cười, Thổ khí vượng cho thấy việc bạn không chăm sóc bản thân mình trong suốt thời gian dài là tác nhân cho những bệnh tật hiện tại. Đừng để quá trễ trong việc để tâm tới sức khỏe sẽ khiến bạn phải hối hận đấy nhé. Hỷ thần hướng thần may mắn tốt, hướng Tây Bắc, tài thần hướng thần tài tốt, hướng Tây Nam, hắc thần hướng ông thần ác xấu, nên tránh, hướng Đông Bắc. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 12. Tử vi tuổi hợi, Hôm nay thực thần giúp cho người tuổi hợi có cơ hội đón nhận những điều mới mẻ, thú vị, là tiền đề thôi thúc bạn nắm giữ những trách nhiệm mới. Hãy tự tin thể hiện mình và khẳng định bản thân một cách mạnh mẽ nhất nhé, đừng vì bất cứ lý do nào mà trùn chân. Thủy thổ xung khắc khiến cho tình cảm đôi lứa không như ý, thậm chí có những kế hoạch mà con giáp tuổi hợi đã đề ra, nhưng lúc này bị hoãn lại, chưa thể thực hiện được. Bù lại thì bạn đã tìm được chỗ dựa tinh thần từ người thân,